thì xác định chưa là một những tháng ngày đau thương giờ mà bao lần xác định là thương nam em cho cô biết tình hình hôm nay rằng ai đi buồn viết lên đây em lúc sáng sớm đã gọi điện cho nam để xin đi muộn vì việc gia đình gia đình gia vua sắp theo dậy được rồi mai sau mày làm gì cho đất nước à thằng chó sơn tèo nữa bố lên mày với vụ huynh lên gặp tôi chín giờ sáng mai em xin lỗi xin lỗi cô tha cho em lần này tôi mời vụ huynh về bọn kia im để bố xin xin gì đất này vừa đập thằng em tao làm nó vỡ đầu bước ra đây tao không đánh nó mà là bạn tao đánh bạn tao đang ngồi ở kia kia ở kia kia sao làm sao chúng mày muốn đánh tao à mày ngon thì cứ lao vào vào vào một mình chấp thế thế căng căng chúng mày đánh nhau to rồi chặt nhanh đi mắt cô thôi tôi tao té trước đây mày các em dừng tay hay dừng lại ngay biết đây là đâu không sao lại đánh mất nhau thế này ôi rồi ôi bạn việt anh mời nói chưa dạ thưa cô bạn ấy đánh em mày nói láo láo tự nhiên lao đánh tao em thưa cô nó nói tiêu nó nói tiêu vô cùng luôn mời hai anh đi đi theo tôi gặp giám hiệu ngu người vẫn vâng, như mọi khi tôi lặn xuống đây ngồi uống đường chè nước chưa được sôi nhưng mà thôi cứ uống vì đang khát nước uống không tao cháu Nguyễn Việt Anh cháu đứng dậy này cháu cho thầy biết Sao cháu lại đánh bạn của cháu nói dối thầy cô Thầy cô đã nhăn nhường. Ngày mai cậu đừng đến lớp nữa vì chúng tôi không chấp nhận Cái thứ hung hăng đông tí là lại đánh bạn Cháu chưa đánh bạn mà bạn đã kêu Thầy thường hỏi lớp cháu sẽ nó đã làm gì Cháu chả làm gì thầy cần xác minh Xác minh cái gì cậu nhưng mà nó đi Têu cả mùi thế kia cậu nghĩ tôi mù Anh nghĩ tôi già mà đỉnh quá mặt bàn tiệc này Tôi mang qua phòng tôi tối Ngày mai mời phụ huynh đến để quyết Cậu thôi đi Cậu không chịu lo học hành gì cả Suốt ngày cậu chỉ có lo quậy phá thôi Tớ không muốn chơi với cậu nữa cháu xin nhận lỗi lỗi lỗi là của cháu cháu đánh bạn ấy ở ờ, cháu xin thầy đừng bắt cháu rời xa nữa mai mình yêu bạn bè cháu sẽ nhớ cháu nhiều đừng có khóc nữa nhìn cậu khóc mà tôi thương lần này tôi sẽ tha hãy nín đi con của cha từ nay cháu hứa xin hứa sẽ ngoan chăm học Cabrón si le andaron al cuchutoy.